để cho người khác đánh các bác đứng ở ngoài đánh theo tỷ lệ của nó về cũng được nhé các bác nhé bởi vì sao em lại nói là đánh theo tỷ lệ của nó về bởi vì cái bộ hột này và em sẽ làm theo yêu cầu như yêu cầu của các bác đặt hột ví dụ như là bộ um, nghiêng tài chẳng hạn các bác có thể đặt ở 64 73 hoặc là 82 và ngược lại đối với cái bộ nghiêng xỉu hay là nặng xỉu cũng vậy bọn em sẽ làm theo tỷ lệ mà các bác yêu cầu vậy nên là mình có thể chỉ cần luôn hột vào thôi mình cũng đánh theo tỷ lệ được và để không mất thời gian của các bác nữa thì em xin phép được giới thiệu qua về cái bộ đồ chơi hột tài xỉu nghiêng tài nghiêng xỉu này hay còn gọi là hột tài xỉu nặng tài nặng xỉu này đây nắp chén hoàn toàn là nắp chén chợ khi đi chơi các bác chỉ cần mang được cho mình một bộ hột này vào thôi các bác nhá mang được bộ thuế vào coi như các bác đã nắm trong tay phần thắng rồi và sau đây thì em xin phép được test thử tang tích của cái bộ hột này cho các bác cùng xem với em đầu tiên là em xin được thử nam châm em thử nắp chén dĩa luôn không hít nam châm không hít các bác nhá được chưa ạ thế thì em xin phép được dọi đèn này đèn trong các anh nhìn thấy không ạ trong luôn em dọi cả ba hột này Đây. các anh nhìn thấy không ba hột sáng luôn đúng không ạ đấy nam châm không hít dọi đèn trong còn về phần nước muối thì là do vội quá nên là em chưa kịp làm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 một xỉu này một không hai không hai một hai đều ba hai bốn hai năm hai năm ba sáu ba bảy ba được chưa ạ có về đúng tỷ lệ bảy ba không các bác 7 chén xỉu và 3 chén tài Các bác thấy sao ạ? Em thì em sẽ không dám khẳng định về cái độ chuẩn xác của bộ hột này Mà em muốn các bác khi mua khi chơi Các sẽ tự khẳng định được nó Xem lời em nói là có đúng hay không Ngoài tài xỉu ra thì bên em cung cấp tất cả những cái đồ chơi cờ bạc bịp Các bác khi xem video Các nhớ ấn nút đăng ký kênh